rồi lời nói đầu tiên xin cho lọc phát tài gửi đến toàn thể anh em lời chào thân thiện nhất nha đó đến với lại mình thì mình sẽ giới anh em về một môn tài xỉu nha anh em tài xỉu không tan đó tài xỉu không tan thì nó như thế nào thì đây mình sẽ nói luôn tài xỉu không tan á, là anh em mình test qua nè đèn led 500 và nước muối đó ba cái đó là chính nha anh em đó bây giờ mình sẽ test cho anh em á, là đèn led và 500 tại vì nước muối á, thì vì cái thời hạn của mình nó có lượng có ờ, thời thời lượng với hạn nha anh em không cảm cho mình đó khi nào anh em mua hàng hoặc là cái gì đó mình sẽ test cho anh em đầy còn nếu như mà không có test cho anh em hay là sai á mình sẽ đền gấp đôi cho anh em anh em nhớ kỹ cho mình nha lưu ý cái câu này nè nếu như mà test á, mà có cái gì đó mình sẽ đền cho anh em gấp đôi anh em nhớ kỹ cho mình rồi ok bây giờ mình sẽ test cho anh em nè từng cái một nè bước đầu tiên á, là mình sẽ test cho anh em về cái đèn led đây cái đây là cái hộp đồ này anh em đó mình đã làm vào mặt nhất nha em đó hôm nay mình làm một hộp đó mấy cái video trước á, thì mình đã làm ba hộp cho anh em thấy cái độ xác suất là cao của nó là toàn là 90 phần trăm thôi đúng không thì hôm nay mình sẽ làm một hộp cho anh em tại vì á có nhiều anh em á đi chơi á, chỉ làm có một hộp thôi anh em nhớ kỹ nè chỉ có một hộp thì rất là khó ăn người ta cho nên mình đã nói thì mình mới làm lại cái video này nè một hộp đi chơi rất là khó ăn nha anh em đó cái tỷ lệ xác suất của nó như thế nào thì bây giờ nè mình test xong rồi mình đánh cho anh em xem rồi đây anh em nè mình mở đèn led cho anh em coi nè đây đó đây cái đây là cái hộp cá này anh em cho anh em coi nè trong đúng không đó không tan là nó phải trong bây giờ nha anh em đó không tan mà nó phải trong ok chưa không tan đó là nó phải cực kỳ trong rồi nãy giờ mình quay đây nè đó anh em thấy không đó nó cứ nổi về mặt nhất đó nè đó là rung nãy giờ nè đó ok chưa rồi mình test hai hồ khác đó ok đó. rồi từng hột một nha anh em đó rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em á là 500 nha anh em đây anh em để cho mình nè hiện tại trên cùng 500 có một hộp có đồ này đó mình dục xuống đây luôn ok chưa anh em nhìn cho kỹ nha đó đó một phát lên luôn một phát lên luôn nè đó mình để luôn cả cục 500 vào đĩa này đó nó có đồ là nó sẽ hít lại nha anh em anh em nhớ kỹ đó rồi mình sẽ test qua cái nắp đây đây test qua cái nắp cho anh em đó này đó rồi mình để xuống bây giờ nè anh em nhìn kỹ cho mình nè đó khi á, mà mặt nhất nổi lên nha anh em khi mà mặt nhất đây khi mà mặt nhất nổi lên thì nó sẽ báo rung cho anh em đây mình sẽ dỡ lên đây ok chuẩn bị này anh em khi mặt nhất lên đó anh em thấy không đã rung đúng không rồi úp xuống nè đó khi này nhất lên nè đó anh em thấy không ok đúng không rồi bây giờ là mình sẽ đánh cho anh em coi nè ừ. một hột nha anh em đó, một hột một <clears throat> rồi cây đầu tiên nè máy đã rung là sẽ có nhất nha anh em máy đã rung là có nhất anh em nhớ kỹ cho mình có nhất đánh và nhất cho mình nhất xỉu dở nè hai nhất một ngủ đủ một cặp nha anh em rồi cây thứ hai tiếp theo anh em chờ mình tí rồi hiện tại cái này không có nhất nha anh em không có nhất đó máy nó không báo anh em để nha nè đó dở cho anh em Thấy không hai lục một ngũ đó đổ tài khi mà nhấc lên em cứ để cho cho mình nha đó nó rung mạnh em sẽ nghe và thấy luôn ok chưa rồi mình lắc tiếp nè cây thứ ba đó máy nó không báo anh em thấy không máy không báo thì anh em mình cứ đánh về tài đó máy không báo anh em mình đánh về tài tài nhẹ nhẹ đi đó đủ tài hai tứ một lục ok chưa đó cây thứ tư nè đó. rồi máy lại tiếp tục không báo nha anh em đó không báo không báo thì anh em mình cứ đánh về tài cho mình tại vì mình đánh có một hộp thôi thì mình đánh nhẹ nhàng thôi nha anh em đó đánh nhẹ nhàng thôi rồi hai ba bốn là xỉu đó anh em thấy không đó một hộp và nó chết những cái đường là như thế này nè đó anh em thấy không đó, chết những cái đường như vậy nè đó anh em mình lưu ý kỹ nha đi chơi là phải làm luôn ba hộp nhớ kỹ đó, làm ba hộp đánh nó hiệu quả chứ còn anh em đánh một hộp đó, thì cái độ chính xác nó không cao lắm nha đó mình quay cái video này là quay video thật sự luôn cho anh em coi đó. rồi tiếp theo nè rồi vẫn không có nha anh em đó anh em mình cứ đánh tài cho mình đó vẫn không có anh em mình cứ đánh tài cho mình đó đánh tài kẹp qua ngủ hay là qua lục gì tùy anh em rồi hai tam một tứ xỉu đó anh em thấy chết chưa đó, chết những cây vô vị không đó, quá vô vị rồi tiếp theo nè rồi máy vẫn không báo anh em thấy không? một hộp rất là khó chơi đúng không một hộp rất là khó chơi đó nhớ kỹ cho mình nha dở nè đó cái này là hộp khác đó nha chứ không phải là hộp đó đâu đó anh em thấy không rất là khó chơi chứ không phải dễ đúng không rồi tiếp theo này mình sẽ lắc ba cây nữa thôi cho anh em coi nè đó anh em thấy không máy đã báo máy đã báo nha đó thì anh em mình đánh nhất đó nhất thì đánh bao nhiêu tiền anh em mình đổ hết vào nhất cho mình đánh xỉu ok giờ dạ. đó đây cái này mới gọi là cái cây chết nè hai ngủ một nhất đó hai ngủ một nhất anh em thấy không cây này gọi là cây chết nè vừa khít luôn đúng không đó mình đã báo là nhất còn kia hai ngủ thì mình chấp nhận thôi đúng không rồi tiếp theo rồi. hiện tại máy không báo anh em đó, anh em mình cái đánh tài đó đánh ngủ gì cũng được ok dở nha này cũng là cây chết đó hai cây đi đi liền một cặp anh em thấy không đó hai cái nước cờ ngược nhau nè đó, nó hay là hay chỗ này nè chết là chết những thế này nè rồi tiếp theo này anh em rồi máy vẫn không báo nha anh em anh em mình cứ đánh tài cho mình đó, đánh tài rồi dở nè đó, chết luôn đó đây là mới gọi là đúng của nó nè đó, anh em thấy chết đẹp mắt đúng không rồi giờ nè mình sẽ nói cho anh em thì đó, khi anh em đi ra ngoài nhớ kỹ lưu ý cho mình nè đó làm đó thì nên làm ba hộp đừng bao giờ làm một hộp đừng có tiếc rẻ đó mình nói thật với anh em mà đừng có tiếc rẻ tại vì khi anh em tiếc vào cái món này á, mà chơi có một hộp có rất là khó chịu à, những anh em nào chơi lâu năm đó, thì mình nói lại cho anh em hiểu luôn trên cái video ngày hôm nay nha đó. rồi anh em nào xem xong á thì có cái vấn đề gì á một là comment cho mình hai là điện thoại cho mình còn không là nhắn cho mình cũng được nha đó mình sẽ trả lời trực tiếp cho anh em rồi anh em xem cái video này nhá thì nhớ liên hệ cho mình cần cái gì á cứ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 nè 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em đó những cái đồ gì và đồ gì đó những cái đồ khó nói này thì mình không nói là làm mình trên cái video này nha rồi ở ngoài ra nhà mình thì có bán thêm tài xỉu sóc đĩa bầu cua bài lá và tất cả các loại game trên sát play nha anh em đó ok rồi anh em xem cái video này xong thì nhớ ủng hộ cho mình một like và một subscribe vào kênh nha anh em đó à, dịch nó cũng đã qua rồi thì anh em mình sẽ sớm gặp nhau nha chúc anh em sức khỏe ok